chân anh đi về chẳng còn ai mong được dòng mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hòa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi trái tim người gắm quê nhà giờ về đây lấy em đem vẫn cho